Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm lên kế hoạch gắn thêm cánh để bắt chim bay Có người đã ví von lãnh thổ Việt Nam là cái lồng mà Đảng Cộng sản đang nhốt cả dân tộc vào trong đấy để vặt lông dần nếu cần thiết Và đó cũng là nhận xét không sai chút nào khi mà các tổ chức nhân quyền trên thế giới luôn phải lên tiếng phản đối việc bắt người tùy tiện của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam Hầu hết những người lên tiếng về một xã hội tiến bộ thì vẫn đang còn ở trong nước thì Tô Lâm xem đó là chim trong lòng hay cá trong chậu. Ông ta muốn bắt lúc nào thì bắt, đó là một thực tế đang diễn ra suốt bao nhiêu năm qua mà ai cũng thấy rõ. Đây là hình ảnh Trịnh Xuân Thanh là trường hợp chim bay nhưng vẫn bị bắt về. Chính những người đã làm mắt với Đảng Cộng sản Việt Nam hay những quan chức Cộng sản hiểu hơn ai hết, nếu muốn trốn Tô Lâm nhưng vẫn ở trong nước, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tóm cho vào tù Chính vì vậy mà Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Hồ Thị Kim Thoa, Bùi Quang Huy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn vân vân đã chọn cách cao chạy xa bay ra nước ngoài. Trong số các nhân vật đã trốn ra được nước ngoài có Trịnh Xuân Thanh thì bị bắt trở lại bởi vì ông Trịnh Xuân Thanh không chịu im lặng mà lại la toáng lên cho Tô Lâm biết rằng ông ta đang ở Berlin. Những tội phạm trốn ra nước ngoài có thể xem như là chim bay bởi họ đã thoát ra khỏi cái lồng hình chữ S mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm chủ muốn bắt được chim bay không hề dễ dàng. Tô Lâm cũng đang phải trang bị đôi cánh ra nước ngoài để phục kích, từ đó bắt con mồi mang về Việt Nam, theo cách mà tội phạm bắt cóc vẫn hay làm. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty IC, đã cao chạy xa bay ra nước ngoài từ năm ngoái. Đã vậy, bà Nhàn còn bàn bạc và tổ chức cho 7 người khác trong đường dây làm ăn của bà cũng vỗ cánh tung bay trước khi có lệnh bắt của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rất lâu. Đây là hình ảnh Tô Lâm lúc ở Slovakia trước vụ bắt cóc diễn ra. Bắt chim bay thì bao giờ cũng khó hơn vạn lần bắt chim trong lòng. Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan rất chặt chẽ đến những gói thầu mua bán vũ khí, khí tải quân sự hàng tỷ đô la với Israel. Những gói thầu này có liên quan đến nhóm lợi ích quốc phòng thân với ông Phạm Minh Chính. Một khi bắt được bà Nhàn, thế trận trên đấu trường chính trị sẽ nghiêng hẳn về một bên đó là nguyên nhân vì sao bao nhiêu tháng qua báo chí được cứ nói về chuyện bắt bớ kêu gọi bà Nhàn ra đầu thú. Hiện nay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở nước ngoài, không dạy gì bà trở về Việt Nam đầu thú cả. Đã một lần ông Tô Lâm gắn thêm cánh bay sang Đức bắt cóc Trịnh Trần Thành, thì lần này e là kịch bản vẫn như cũ. Nếu chỉ kêu gọi xuông mà bà Nhàn thật sự ra đầu thú thì đó là chuyện không tưởng. Không phải chỉ một lần ông Tô Lâm cho bắt cóc người ở nước ngoài như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, mà ông đã từng cho bắt cóc thành công những nhà báo tự do khác như Trương Duy Nhất tại Thái Lan. Tuy nhiên, Thái Lan là một quốc gia thuộc ASEAN nên Tô Lâm dễ bắt người hơn tất cả các nước châu Âu. Hơn nữa, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại im lặng hoàn toàn nên không biết ông Tô Lâm sẽ truy tìm con mồi bằng cách nào đây. Ông Vũ Đình Duy cũng đã sổ lòng từ rất lâu, với 5 năm đã qua đi nhưng cho đến nay ông Tô Lâm vẫn bất lực. Điều đó cho thấy việc bắt chim bay không hề dễ dàng, mà nếu có bắt được thì cũng rất dễ gặp phải rắc rối ngoại giao, như Việt Nam đã từng phải đối mặt với Đức và hậu quả cho đến ngày nay vẫn chưa hết. Đây là hình ảnh chim bay Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị Tô Lâm truy tìm. Có người thì ví von rằng ông Tô Lâm giống như ông trùm băng đảng, hơn là một ông bộ trưởng thực thi pháp luật. Bởi nếu đã là một bộ trưởng thì phải biết thượng tôn pháp luật cả trong và ngoài nước. Việc truy tìm và bắt cóc Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án là điều có thể, bởi Tô Lâm đã từng làm điều đó. Với vai trò của bà Nhàn trên bàn cờ chính trị của Trung ương, e rằng Tô Lâm quyết tâm bắt bà hơn là việc bắt cóc các nhân vật khác. Và liệu ông Tô Lâm có bắt được bà Nhàn về quy án hay không thì chỉ có thể chờ. Bởi một người nhưng Bộ trưởng muốn gắn thêm đôi cánh đã khó, lại còn muốn bay xa để bắt chim đang bay thì lại càng khó hơn.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 VinFast VF8 phiên bản lỗi vẫn lấy lòng người dân Việt Nam vì sao như vậy? Vào ngày 17 tháng 12, trên trang nick fanpage Nguyễn Hoàng Thái Dương có đăng hai status về xe VinFast. Status đầu có tựa đề là VinFast nên tặng mỗi người một cái khóa 10. Chủ nhân của trang Facebook này chia sẻ rằng đang lái xe thì máy lạnh bị hư, gọi điện cho kỹ thuật của VinFast nhờ hỗ trợ, sau đó là màn đối thoại giữa chủ xe VinFast và kỹ thuật viên của VinFast về việc dùng khóa 10, sửa động cơ điện 800V rất nguy hiểm. Thật là chuyện giờ khóc giờ cười cho người khổ chủ này. Đây là hình ảnh xa sút của Nguyễn Hoàng Thái Dương. Nguyễn Hoàng Thái Dương nhận xét rằng hiện nay viên phát 8 còn lỗi rất nhiều. Bạn bè trong nhóm mình ai cũng gặp lỗi, đa số đều phải cầu về xưởng. Sài Gòn có hơn chục xe mà mình chứng kiến có ít nhất 4 xe đã chết máy giữa đường. Đa số cách khắc phục là phải dùng khóa 10 tháo các nguồn điện để xe reset lại tình trạng ban đầu. Bỏ qua hàng trăm tiện ích tuyệt vời khác, nhưng phải xác nhận rằng VinFast 8 có quá nhiều lỗi có thể gây tai nạn nguy hiểm chết người, như lỗi đèn xi nhan. Mình nghĩ VinFast không nên bán gấp mà nên khắc phục các lỗi xong thì mới bán ra. Đừng vì VinFast mà đánh mất tất cả Thực ra, chuyện xe VinFast 8 bị lỗi đã được nhiều người phản ánh trên mạng xã hội từ trước đến nay. Vấn đề nghiêm trọng là những lỗi này có thể dẫn đến nguy hiểm cho người ngồi trên xe và cả những phương tiện lưu thông khác quanh đó. Tuy nhiên, thực tế là vẫn có nhiều khách hàng Việt Nam chọn mua xe VinFast và thậm chí họ còn mong muốn sở hữu được nó. Đấy là một nghịch lý, nhưng tại sao lại như vậy? Trên một status khác, Nguyễn Hoàng Thái Dương thì chia sẻ tiếp Tại sao 65% chủ xe vẫn chọn VinFast 8 mặc dù nó bị lỗi? Trong sa sút này, chủ xe liệt kê ra các đặc điểm như sau vì nó có công nghệ, sức mạnh, thiết kế và đặc biệt là của Việt Nam sản xuất. Từ do Việt Nam sản xuất nói lên người Việt Nam chọn xe VinFast vì nó là xe mang thương hiệu của Việt. Nghĩa là VinFast đã khai thác lòng yêu nước thành công. Đây là hình ảnh xe xăng của VinFast cũng là loại xe rất xem nhẹ tính mạng của người sở hữu nó và đã chứng kiến có rất nhiều người đã bị tai nạn và đặc biệt có người bị than hóa. Thực tế, để vào được thị trường khó tính thì yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Nếu xe đẹp, xe sang nhưng không an toàn thì khác nào là chỗ cỗ quan tài di động. Có lẽ vì người Việt Nam không đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu và cũng quá phấn khích vì Việt Nam có thể sản xuất được ô tô, nên quyền mất yếu tố mang tính sống còn cho người chủ xe cũng như gia đình của họ nếu ngồi trên đó. Vào ngày 26 tháng 6, một chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 đã bùng cháy tại đê Trung ương, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ xe đã ở trong xe khi chiếc xe bốc cháy đến còn trơ khung sườn. Đây là bài học về một trường hợp mua xe VinFast chỉ vì nó là xe made in Việt Nam mà bỏ qua yếu tố an toàn. Và kết quả là người tài xế này đã bị than hóa cùng với xe. Một khi xe đã không an toàn thì những yếu tố như kiểu dáng đẹp, nội thất sang trọng không có ý nghĩa gì nữa. Đấy là xe xăng, tuy nhiên cuộc phiêu lưu của xe xăng của VinFast đã kết thúc vào tháng 6 năm 2022 và VinFast đang tiếp tục với hành trình của xe điện. Trong cuộc thăm dò ý kiến của các cộng đồng viên Thời báo chấm tại Việt Nam cũng thu được kết quả người mua biện minh rằng xe điện khác xe xăng. Nghĩa là họ vẫn cho rằng xe điện của VinFast sẽ không than hóa tài xế như xe xăng. Đấy là hy vọng mà hy vọng là ở cái thì tương lai có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Đây là hình ảnh VinFast đã vào Mỹ nhưng vẫn không cải thiện được yếu tố an toàn cho xe. Theo như chúng tôi được biết, nhiều người đánh giá xe xăng của VinFast có nội và ngoại thất đạt yêu cầu nhưng đánh giá thấp yếu tố an toàn. Với xe VinFast điện thì được phản hồi từ những người dùng ở Việt Nam và Mỹ thì rõ ràng xe điện của VinFast vẫn dẫm lên vết xe đổ của xe xăng. Nghĩa là